Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh trên YouTube và trên Fanpage. Hôm nay ô tô Kiên Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu xe mà ô tô Kiên Anh ít khi nào mà mua về lắm. Ít khi nào mua về lắm. Tại cũng hơi gồ ghề nên không dám chơi, nhưng mà thực tế thì được một chiếc xe này quá là đẹp và mình biết rõ hết tất cả các nguồn gốc rồi. Cho nên là mới dám lấy về để bán ấy. chứ hồi nào giờ ô tô Kiên Anh không có bán mẹc nha quý vị. Thì hôm nay ờ, ô tô Kiên Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu xe Đó là chiếc Mercedes Compresso C200 Máy 1.8, 4 máy, máy xăng, số tự động Nên là bản này là cực kỳ lành, lành nhất trong các dòng mạch này Mẹt, mẹt mà C200 là mọi người rất là thích Tại vì là nó lành mà rất tiết kiệm xăng Với mức ờ, tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ rơi vào tầm 8 lít đến 8 lít rưỡi trên 100 km mà thôi đây mẹc Compesso C200 thực tế thì rất ít lấy về không dám chơi đâu nhưng mà con này nó đẹp quá mọi thứ nó rất là đẹp quý vị sẽ coi à, một hồi nữa vào trong cái phần nội thất ô tô kiên anh sẽ quay chi tiết cái phần nội thất cho quý vị và các bạn coi nhé cái này là lên mâm của AMG M lên mâm cái bộ mâm nó không 15 16 triệu bộ mâm sơn zin khoảng chừng 80 phần trăm thì về cơ bản những cái dòng mẹc này thì giá nó bây giờ nó, nó còn rất là hợp lý nhưng mà cái mẹc 1.8 à, này thì thì à, rất là dễ sửa tại nó có bốn máy mà máy C200 thì hồi nào giờ là mọi người đều mê cái dòng này cả con mẹc này là đời 2004 đăng ký lần đầu 205 nhưng mà mẫu của nó là mẫu của 205 form mới form này form mới nhá. 204 nhưng form mới đèn liền kìa cái đèn liền và cái logo mẹc logo mẹc nó nằm ở dưới và ở giữa đó nó là đèn liền và logo mẹc sản xuất cuối 204 đầu 205 thì nó là gọi là 205 ấy. Mạc C200 thì à, với con mạc này ô tô Kiên Anh đang để tại khu vực lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang thì với mức giá chiếc à, xe này ô tô Kiên Anh bán với giá là 235 triệu đồng 235 triệu đồng bao vận chuyển và bao rút hồ sơ toàn quốc cho quý vị bao vận chuyển và bao rút hồ sơ trên toàn quốc cho quý vị Nhạc C200 235 triệu Chỉ bằng một chiếc uh, Kia Morning Hoặc là chiếc Vios uh, 20 uh, Vios taxi Vios taxi 206, 207 gì đó là là bằng cái đó Thì chúng ta được cái dòng mẹc Quý vị yên tâm khi sử dụng cái dòng mẹc này nhé Tại vì nó thực tế là nó rất là dễ sử dụng Và lành Cái độ lành Tí nữa ô tô kênh anh sẽ quay cái phần máy cho nó bia quý vị biết để xem vì sao nó lành Mạc C200 sản xuất 204 Đăng ký lần đầu 205 Rồi chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết của chiếc xe này nhé Với cái mức nước sơn của mạc này Nước sơn này là nước sơn zin Rất đẹp Nước sơn này còn khá là đẹp Có dặm tút rồi Dặm tút cũng phải cỡ 3-40% chiếc xe này rồi Chứ không phải là sơn hết ờ, là zin hết rồi Được lên cái bộ mâm này rồi mâm này là hợp đủ tiêu chuẩn nha quý vị nên mâm này mâm uh, à, AM mâm này không mười mấy triệu lốp là cũng còn khá là đẹp các phía trong lòng già đây phuộc lòng già đi cực kỳ êm mẹc compresso cái này là gạt mưa gạt kính zin này zin theo xe này sơn này đây là phần cánh cửa ở phía bên tài thì à, toàn bộ chiếc xe này ô tô Kiên Anh cam kết là không có cấn đụng hay ngập nước gì cả nhé quý vị sơn là còn zin khá là nhiều sùng chỉ tất cả các sùng chỉ đều vẫn còn các cái lỗ bấm chì này rất là nét lỗ bấm chì còn khá là nét đây. túi khí này cái bản này thì nhiều túi khí lắm 1 2 3 4 5 hình như 6 7 8 cái gì đấy. 6 7 cái gì đấy công tắc đấy, công tắc lên xuống này còn nguyên còn cả những cái này vẫn còn nguyên nhé quý vị kể cả là tem này tí nữa là còn có cả cái sổ bảo hành mấy cái gì sổ bảo dưỡng thì nó còn nguyên nhá quý vị tất cả các chức năng trên xe này đều còn hoạt động đèn pha đèn cốt đèn gì đấy gương điện lạnh à, còn trôi và hệ thống pha cốt của xe đều hoàn hoạt động tất cả và ghế điện này vẫn còn hoạt động ghế này là vẫn còn hoạt động nha quý vị hoạt động hết đây cái nách cửa này lách cửa còn nguyên không có mục mọt gì mẹc mà sao mà mục cái cao su này cao su của mẹc nó khác với cái cao su khác này nó giống như vải bố nó giống như là cái cái cái cái, cái bố đây, cái tem này mẹc xe ben này còn cảnh báo này cái gì đây ấy những cái tem này nó còn nguyên theo xe này quý vị nhá da zin theo xe này da này da zin theo xe này còn chạy nhầm đầm thì thôi rồi mẹc mà cam gì chắc cam gì phải cỡ hai là 10 11 12 thì mới bằng nó mới được thì mới bằng nó cái này cao su này không phải cao su giống như là cao su của những cái xe thường cái này cao su nó giống như kiểu có vải ấy, quý vị nó giống như vải nó còn nguyên không có rách nhá nó giống như là cái lớp nỉ này cái cao su nó còn nguyên vô lăng các nút bấm trên vô lăng này vẫn còn hoạt động vẫn còn hoạt động khá là tốt <coughs> chìa khóa này chìa khóa của nó đây bật xem bao nhiêu km rồi à? à, xem nó bao nhiêu cây số rồi nha à, sao bấm độ ở đây bấm đây tuổi 178 178.323 km 178 ngàn tức là 10 178 à, ngàn 204 mẹc mà 178 ngàn tại vì mẹc này là không có tua đồng hồ được nha quý vị cái mẹc là không bao giờ tua đồng hồ được đâu tua đồng hồ là bứt liền cái giá trị đó là giá trị rất là đúng đấy DVD đầu đầu đầu CD 6 đĩa các chức năng điều chỉnh ghế và hệ thống lạnh đều còn hoạt động hết à, mọi chức năng này đều còn hoạt động hết và đây đấy để coi như này nhá đây đấy nó vẫn còn nguyên những cái này này khung thời gian của nhật ký thanh xuân trong chương trình Đây. được phát sóng các này còn nguyên này. các giấy tờ theo xe đấy, hướng dẫn sử dụng gì đó đây đấy cái gì đây đấy đấy giấy tờ theo xe lớp da zin đi vâng. ăn Đấy. sẽ tìm kiếm được những nguồn Đấy. tích cực từ chính những vị khách mời những vị khán giả còn hoạt động hết của chương trình nhật ký thanh xuân và hôm Đấy, nay chúng cái... ta sẽ chào đón Trần. đến với phần thưởng của nhật ký thanh Trần xuân đi. một uh, nam mc có chất giọng sang sảng thu hút xin chào anh mạnh tùng hello à, xin chào bạn Phong linh chào quý khán giả thì, đây uh, nếu như phong linh long thể bất an thì à, với mạnh tùng ngày hôm nay các chức năng côn số cực kỳ là là mượt nha không có bị à, không có bị à, giật hay gì hết cái này là cam kết là không có bị mờ bị giật chiếc đâu rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang cái phần cánh cửa phía trước bên phụ riêng về cái sùng chỉ thì ô tô Kiên Anh cam kết là xe này dùng chỉ còn zin 100% sơn đã giảm tút không cấn đụng không đâm va không cấn đụng gì cả đây. vẫn còn đây đấy cái mặt tắp lô này đây là mặt tắp lô ghế bên phụ cũng là ghế chỉnh điện nha quý vị vẫn còn hoạt động ghế chỉnh điện luôn đây. những cái cao su cái bọc cao su thì nó vẫn còn vẫn còn nguyên đây tem đây. các uh, miếng này vẫn còn không mục à? mẹ có mục cái gì đây. các đường uh, cao su rồi à. chống ồn cao su chống ồn cái cái cửa này đấy thực tế là nó bằng nỉ ngoài trong là cao su nhưng ngoài nó bằng nỉ quý vị nó bằng nỉ mà không có bị gì hết nó còn mới lắm đây là cánh cửa phía sau bên phụ cũng như vậy thôi tất cả các à, cao su không có bị rách sùng chỉ là còn zin nguyên sùng chỉ zin nguyên gì để coi cái này nó có cái gì không có gì cả không có gì đặc cả thì có cái này thôi đấy cái này là cái gì đấy à cái này là cái nhất của cái này à đây đấy mẹc là nó hay cái này này à, thích nhất thì nhấn vào đây nhất đây phía sau này đấy cái bọc nỉ này này là bọc nỉ vẫn còn nguyên này rất là mới mẹc xe đây túi khí cả bên này thế này đây túi khí đây ra zin theo xe chúng ta vào thử các xem cực kỳ rộng hệ thống uh, lạnh phía sau Với phiên bản Mercedes sản xuất 204 đăng ký lần đầu 205 này ô tô Kiên Anh bán với giá là 235 triệu bao vận chuyển và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua chiếc xe này thì alo cho ô tô Kiên Anh. Xe này đang để tại à, khu vực à, lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì à, với mức giá bán là 235 triệu. Quý vị liên hệ theo số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44999 để được cái mức giá thấp nhất gần Tết rồi ạ. Đi rất là lành. Máy có 1.8 thôi Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần à, máy của chiếc xe này xem là nó như thế nào nhá Mà mọi người đổ xô và mua cái chiếc xe này Nhạc Compesso C200 Logo nó đây Đấy. C200 Đèn này Đèn phụ này Đây đèn phụ đây các đường gân đường chỉ rồi đây là trái tim của chiếc Mercedes C200 sản xuất 204 đăng ký lần đầu 205 thì phiên bản này máy của chiếc mẹc này chỉ là máy 1.8 nha quý vị đèn đây cabo đây rất đẹp Đấy. nắp của động cơ khá là mới ABS đây hồ giòn không có miếng dầu mỡ nào rất là ít chi tiết động cơ 1.8 rất là nhỏ nó không có nhìn nó không có gồ ghề gồ ghề giống như mấy cái động cơ V6 kia đâu cái tấm tản cách nhiệt còn mới luôn này này là còn khá là tốt đây đấy cái này là bóng lưỡng rồi này các hộp đèn cao su mọi thứ đây vẫn còn nguyên đấy, trụ đấy bình ắc quy thì với mức giá là 235 triệu quý vị đã có thể sở hữu được một phiên bản Mercedes C200 Compresso sản xuất 204 chiếc xe này ô tô kênh anh đang để tại khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang Ô tô Kiên Anh xin bao vận chuyển và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc với phiên bản này nhé quý vị. Quý vị có thể liên lạc với ờ, ô tô Kiên Anh uh, trực tiếp theo số điện thoại 0983 45 7763 hoặc là 085 8844 để được uh, cái mức giá mà tốt nhất cho quý vị và các bạn. Thì một lần nữa ô tô Kiên Anh xin uh, quay thêm một vòng chi tiết uh, thêm ở phía bên ngoài để cho quý vị và các bạn à, hiểu à, thêm về chiếc xe này nhé một tí nữa thôi thì à, ô tô Kiên Anh cũng đang bán với giá chiếc xe này là 235 triệu đồng thôi chỉ 235 triệu đồng bằng một chiếc Vios 206 nha quý vị đã được một chiếc mẹc cái chiếc mẹc này thì mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 8 đến 8,5 lít trên 100 km nhé sơn thì đã có sơn tạm tút rồi nhưng mà cái lên bộ mà chủ xe đã lên được cái bộ mâm nha bộ mâm không mười mấy triệu lốp còn khoảng chừng 80 phần trăm lốp còn khá đẹp đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2020 nữa. đèn là vẫn còn đèn zin đèn pha zin cụm đèn pha là zin hết rất đẹp Rồi, xin à, kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chiếc à, cái video này quý vị nhớ bấm ờ, vào ô đăng ký và bấm vào những cái biểu tượng chiếc chuông hoàn toàn miễn phí để được uh, theo dõi được những cái mẫu xe mà ô tô kênh anh đăng lên hàng ngày cho quý vị nhé hoặc là trên fanpage của Phạm Văn Phạm Trung Kiên hoặc là ô tô Kiên Anh là ô tô Kiên Anh là cũng có fanpage trên Facebook cũng bán cũng hàng ngày cũng livestream những chiếc xe xin kính chào quý vị và các bạn